Định tâm thần như mặt nước hồ Suy với nghĩ Nghĩ suy đường lối Muốn niệm Phật Chẳng cần sớm tối Ghi vào lòng sáu chữ di đà Thì hiền lương Quên mất điều tà Đặng hạnh phúc Nhờ lòng cố gắng Đó là pháp môn tịnh độ Tức niệm Phật Mà Đức Thầy đã dạy từ lâu pháp môn niệm Phật là pháp môn thực tiễn nhất trong đời hiện tại Dễ hành, dễ ứng dụng Mà lại mang đến lợi ích ngay cho người tu học Niệm Phật, tưởng nhớ Phật Thì những sân si phiền não trong lòng Sẽ lập tức tiêu tan hết làm chẳng tròn uống thay mộ kim lời chân chánh trần hay bỏ ly mãi lo làm hung hiếp người hiền mà làm cho ngập. tri trần gian tham thiết đức phật tổ tâm ngài nhất quyết tấu ngọc quan đế phật gia trần tục như cây cạnh khương làm hiền hoài ắt phải tiêu đéo với bào riết nó cũng tròn đến chừng đó trong giàu rất tốt lũ giả dối thường hay thề thuốc, nó chẳng kiên thần thánh là hành bốc xước miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài bước vào chùa thấy phật lại dài lui khỏi cửa ra tay câu xéo dùng chữ tinh thần chứ nào dùng cũng không chịu bỏ lời chân chính hình như nói xóa mà không không nào có biếm đời thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời chứ nào có ngạo chi tăng chung định tâm thần như mặt nước hồ suy với nghề nghề suy đường lối muốn niệm phật chẳng cần son tối ghi vào lòng sao chờ di đà

ngày hồi khổ nạn thầy là tơ không ai chỉ bao như vật con diệu dắt nhờ để gặp Phật ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết rồi mà về mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi ác đức nên không ai cứu thủy anh hồi năm đinh sửu đến năm nay tái lại một lần khổ ách này đặng thức tinh trần rằng thiên đình tuôn đời sắp hà trẻ nhỏ tuổi đời này lăng ma bị văn minh cam dỗ loài người tranh mười màu để ngày sau đến viết thăm sâu ráng nghe kỹ lời ta mắt trước thuyền chung nó thắng bơm chai lứa lọt ngoài khơi mới hết thọ tu mà ham cho được giàu sang với quyền tư thọ trước vua lương võ đấy tạo chùa khắp nước tu hành đến chừng sau ngã tử đài thành phật bất cứu vì tâm còn ác tu biết cách như đương biết đát, đường đát rành đặng giữa xe loan ai biết nghe thì sớm liệu toan để đến việc như người thất nghiệp cắn cùng nhau hội hiệp sáng bao trơn mới kịp đạo màu sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kê chúng sanh thể như gà thất thế phải nằm chờ